Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày thời tiết chuyển mát xe lạnh ngay giữa mùa hè thì từ ngày hôm nay trạng thái mát mẻ này sẽ chấm dứt khi khối không khí lạnh suy yếu. Bắc Bộ trời chuyển nắng tăng nhiệt và chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng diện rộng trong tuần sau. Ngay hôm nay vùng áp thấp phía Tây bắt đầu hoạt động lại, vì thế miền Bắc trời nắng cùng nền nhiệt tăng rõ rệt. Khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ. Theo dự báo xa hơn, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng, khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ, sau đó nắng nóng còn lan sang cả khu vực phía Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên nắng nóng tại đây có khả năng chỉ xuất hiện trong hai ngày 17 và 18. Sau đó từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác. Ở miền Trung, vùng áp thấp phía Tây mở ra cũng khiến cho thời tiết toàn miền Trung hôm nay chuyển nắng, nhiệt độ ngày tăng dần. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế buổi sáng trời nhiều mây và phải sau 9 giờ sáng mây mới mỏng dần và trời chuyển nắng. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì có nắng ngay từ sáng nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 32 đến 34 độ. Dự báo từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ đón một đợt nắng nóng trên diện rộng, có nơi xuất hiện nắng nóng gai gắt. Ở Nam Bộ trong khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều trời vẫn có nắng, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, từ sau 13 giờ trở đi, mây rông xuất hiện và gây mưa rải rác cho khu vực. Còn đối với Tây Nguyên thì mưa được dự báo sẽ xuất hiện sớm hơn nhiều nơi ở phía Bắc Tây Nguyên, vì thế nhiệt độ ở các khu vực này không cao, dao động từ 26 đến 28 độ. Còn ở phía Nam các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng thì có mưa muộn hơn nên nhiệt độ cao hơn, dao động vào khoảng 29 đến 32 độ. Dự báo từ ngày 18 tháng 5, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn sẽ khiến cho mưa rông gia tăng trên hai khu vực này. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.